ổ cơ ghê lắm mà tại chẳng qua nó trắng mà không thấy thôi đúng không đi nè đó, cơ ngựa nè đi nè hoạt động nè về nó nhất là đi massage nhóm em là chơi bài nè ấn à. đi dầu thay dầu liêu vô ha để ấn cái à. xong rồi dây dây dây dây hai đầu cơ nghe miết miết cho hàng dứt à. xong cái nó chơi bài vuốt nó nằm nè vuốt tới đây thôi nha tới đây thôi nha bạn nói là không đốt mỡ đúng không tao nói cho bạn nghe giờ cái đùi nè kêu xa chưa đời sống văn minh gắn liền với home gym đẳng cấp BBT hân hạnh cung cấp đến các bạn những giải pháp tập luyện tại nhà hoàn hảo từ phân phối thiết bị hướng dẫn tập luyện, giáo án và giải pháp dinh dưỡng tôi Duy Nguyễn BBT CEO Hân Hạnh đồng hành cùng các bạn à, Chào mừng các em đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn Thì hôm nay anh tiếp tục chia sẻ tụi em về những cái kiến thức căn bản, kiến thức nền và kỹ năng cardio Thì à, anh cũng biết được trong trong lĩnh vực gym á, thì thường thường á, là cardio là cái mà ít người dạy tụi em Ít người chia sẻ với tụi em Đa phần vô cứ deadlift không mà đúng form, đúng fit này nọ nghe riết mệt thấy bà cứ có một câu chuyện deadlift bench đẩy vai nằm miết hết năm này qua năm nọ 10 năm trước tao gặp rồi giờ 10 năm sau quay lại lướt facebook cũng thấy nữa đó không riết nó làm cho chúng ta rồi nghĩ đơn giản ghim chỉ là mấy bài đó thôi nên nó, nó không có được một cái góc nhìn tổng thể và toàn diện con người ta khỏe con người ta dai con người ta số trường kỳ là con người ta cái level cardio phải cao cái level được cardio phải cao tại cardio đó là kỹ năng nó là kỹ năng rất khác gym nó là mạnh đúng không gym nó là mạnh gym nó là bền nhưng mà dai á là phải cardio nên nhiều khi gặp mấy nhỏ gái nói chuyện rất là mất dạy nhưng mà không phải là sai đâu mấy em nó là mấy em tập gym thường thường lò xo ngắn này nọ kia ờ, phập phiết gì đó được có ba nháy một phút 20 giây 30 giây gì đó chỉ có nào chạy bộ lâu lâu lâu lâu quá thì nó mới dai nghe qua thì rất là mất dạy nhưng mà ngẫm kỹ là có lý đó mấy em không phải là sai đâu nên nhiều khi tụi em cứ tố cáo mấy nhỏ hot girl hoài anh dê vô đam nữa đi nó, nó nói vậy nè anh đụng chạm tới zimmer nè anh đụng chạm mày thì có chứ đụng chạm zimmer gì tao đâu có yếu sinh lý đâu <laughs> tao đâu có nhỏ đâu Ôi nhìn tao giống nhỏ lắm mày á Đúng không Đụng chạm mày có mày mượn tao mà đam nó Rồi Không dài dòng nữa Bây giờ nói về cái kỹ thuật để chúng ta set up một cái chương trình cardio mà đa phần là máy nào cũng làm được không riêng gì máy à, F63 hay là F85 gì của của Duy Nguyễn nha nói chung là máy chạy đà bộ nào hầu như ba làm cũng được để set up được một chương trình cardio phù hợp với mình các bạn phải hiểu rằng mục đích các bạn muốn cái gì cho đã và muốn cái gì nó bây giờ muốn khỏe muốn bền muốn dai muốn mạnh đúng không bây giờ bạn ờ, bạn deadlift hai chục ờ, hai trăm kg với bạn ờ, chạy bộ 20 đi chạy bộ 20 chạy chừng 5 phút thôi bạn làm nổi không nope. đúng không hay chạy bộ 20 5 phút xong mẹ ối xỉu tại chỗ luôn chứ 20 20 20 km trên giờ á chứ không phải là là, là ấy đâu 20 km trên giờ nặng lắm đó vậy thì mình chúng ta cần phải hiểu là bây giờ là chúng ta để cho cái buổi cardio của chúng ta nó mệt nó mệt nó mới đúng chứ tập không mệt tập làm gì đó thì chúng ta phải hiểu những thông số sau đây có ba cái yếu tố sau đây làm cho các bạn mệt có ba cái đó thứ nhất thời gian thứ hai tốc độ thứ ba độ dốc chúng ta sẽ đi qua từng cái thời gian thì bạn phải hiểu là thời gian để làm cái gì đó thì nó quay lại bài toán bia ma cái bài toán uh, quanh ráp mắt bài toán uh, từ lưa học dưa bài toán uh, các kiểu hồi xưa đó cái bài toán là sử dụng năng lượng trong tập gym nó thì bây giờ bạn set up á bạn muốn đốt mỡ thì bạn tập cardio phải khác nó nó, nó nhức đầu lắm em tôi nói thiệt các bạn bể nọ bể não luôn á bây giờ tập gym tập cardio không gì đốt mỡ gì gì không lấy gì tăng cơ không có không có không có đạo đó đúng không tập cardio quá mà muốn tăng cơ á là phải uống mát uống này nè đó uống mát này nè nó mới tăng cơ chứ không phải cardio nào giúp tăng cơ cardio là luyện về tim mạch đốt mỡ mỡ thì có hai loại mỡ một mỡ dưới da hai mỡ nội tạng nó đốt cả hai mà cái quan trọng nhất đốt mỡ nội tạng tốt nhất là cho chúng ta không bị bệnh không bị độc quỵ đó vậy thì mà muốn đốt mỡ thì quãng đường nó phải đủ dài quãng đường nó phải đủ dài để đốt mỡ ông ơi đó còn nếu mà quãng đường không đủ dài chúng ta phải tập đủ mệt cái là cách anh nói nha chúng ta phải tập đủ mệt ví dụ giờ nói thôi giờ vợ ốm con đau à, tập được có 10 em tập được có 10 phút mà nó chưa đủ thời gian để đốt mỡ 10 phút sau đủ đốt mỡ muốn đốt mỡ phải trên ba chục muốn đốt mỡ phải trên ba chục cường độ vừa cái, ờ, cái đó không cãi nữa còn bây giờ em có 10 phút bà chỉ em đốt mỡ đi vẫn có cách luôn 10 phút đúng không 10 phút h hai t cường độ 21 chạy sắp mặt đi đốt mỡ vậy H2T là gì H2T là gì đó mốt nói mà ở đây á muốn đốt mỡ trong thời gian ngắn á là tập sao cho tim nó đập mẹ nó đập muốn bể lòng ngực luôn á nó đập muốn bể lòng ngực luôn á nó mới đốt mỡ được nhưng mà không phải đốt lúc đó đốt về nhà nó đốt nó gọi là đốt mỡ trong ngày bởi khi mấy thằng tập về mệt tập về nhức mình quá tập mệt quá lúc đó đang đốt mỡ đó kiếm đồ ăn rồi đi ăn đầu tiên ăn ít ăn này vô nhịn đói cho teo cơ luôn đó, thì cái cái tốc độ là như vậy bây giờ anh sẽ nói những tốc độ cơ bản sau đây tốc độ 6 dưới 6 là đi bộ bình thường nói chuyện cà kê dây ngỗng dây gái rồi bạn đi bộ dưới tốc độ 6 mà đi chừng 60 phút á là đốt mỡ thí dụ cái lượng calo trong cái buổi tập đó bạn đốt được 200 thì 70 phần trăm calo đó lấy từ mỡ ok nó 70 nhân cho 200 ra 140 đốt từ mỡ lấy lấy 140 đó chia cho 9 thì nó ra số gam béo gam mỡ bằng video ngược lại chạy đi 2 tiếng What? nhà thất nghiệp mà rảnh mà không đi đâu đi chứ bà đội chợ ở nhà mà có làm gì đâu má má mấy em á má anh cũng vậy thôi à thì bây giờ ta già rồi thì ta đi vậy thôi chứ không lẽ bắt chạy bộ như ngựa ba đó thì tụi em phải hiểu mấy cái này đó để tụi em chỉ máy em đi hoặc tụi em set up cho tụi em hoặc set up cho má hoặc là set up cho con khách đúng không tụi em mua máy chạy bộ f 63 f tám người này về mốt ờ, dạy bt chứ làm gì mà dạy bt không có kiến thức con nổi nghe hiểu không đó giờ má thôi má đi bộ một tiếng không đi đi nói không nhiều khi chạy bộ không nổi chứ đi bộ nổi không nổi đi bộ một tiếng thì được về khoe bàn sớm rồi tôi mới đi bộ một tiếng này bà xạo thấy bãi nhà không đi bộ một tiếng gì trời ơi bà lạc hậu quá không biết ghé như nguyễn mua máy gì trơn mấy tao bổ nhà bà ơi đó xong rồi bữa sau đủ bạn xóm đi đi chợ sách giỏ đồ đi phà phà luôn mấy em mới đi bộ lên thế lực rồi ngon rồi tối nay ba mình biết tao <laughs> đó nói tóm lại móc sáu mấy em nhớ đương nhiên cái móc không phải là chân lý mà cái móc để nằm ở thể lực của từng người đó anh nói móc sáu là cái móc của thằng media đó thằng đó tập kim yếu anh móc bảy là hiểu không dưới 6 còn trên 6 từ 6 tới 9 từ 6 tới 9 là chạy bước nhỏ nó <laughs> chạy bước nhỏ mấy em tại sao anh đề cập tới cái giai đoạn chạy bước nhỏ này cái giai đoạn chạy bước nhỏ này là cái giai đoạn quan trọng mà nó đề ba cho cái vụ mà đi bộ với cho cái vụ mà chạy nhanh để mốt tụi em làm ra chương trình H2 H I I T á đó H I I T đó kêu là hít á hiểu không rồi giai đoạn trên 9 trên chính là chạy như ngựa rồi đó bởi vậy chúng ta tập chúng ta phải xác định con tập ở cái gì nãy giờ anh đang nói như, như ngựa không người đó là tốc độ là inline bằng không inline là độ dốc độ dốc là một trong hai thông số ảnh hưởng tới thể lực đó inline là độ dốc hiểu chưa đó là tốc độ vừa tốc độ dốc nè độ dốc bằng không đi bộ trên nền bằng phẳng độ dốc ở này nè Đó. cái máy á, độ dốc từ 1 tới 15 Ủa từ 0 tới 15 cái máy cùi 0 tới 12 hiểu không đó nó lên dốc này nè 15 độ là so với cái góc này góc này cái góc góc dưới này góc nhọn này là bao nhiêu độ nè nó nó dốc gì nè thì khi mà độ dốc càng cao đi càng mệt ổ giống như lên chùa thiếu lâm vậy đó cái độ dốc là gì độ dốc giống như cái dốc đam á cái dốc cái dốc mà cái cái cái dốc đam á hoặc là đi đường đồi á nó đi đi bộ dốc trời đất ơi thì mỗi cái nó một kiểu nha mỗi cái nó một kiểu bây giờ á thí dụ như cũng là level 7 của level 6 đi em đi bộ được trên cái nền đi đi bộ được trên cái nền đất thường thôi nhưng mà level 7 em đi bộ không đi cái cái level 7 em đi dốc không nổi đậu dốc đi không kiểu nào nổi hết dốc nó mệt kinh khủng luôn hiểu không dốc nó mệt lắm nên á các bạn test về độ dốc cũng là một bài toán hay cho gia đình các bạn cho tía mát các bạn test độ dốc 3 4 năm để đi thì đi dốc thì sẽ đi chậm đi chậm đó nhưng mà đi chậm á mà khi mà đi á là chúng ta phải bước lên như nè chúng ta rướng lên là cơ đồ chúng ta tập nè xong ta tới đây nè cái đít nhấn cái lên mông nè đi dốc rất là rất là hay bởi vậy trong những cái bài tập có một bài em chỉ anh chỉ cho em chỉnh nè em chỉnh level em chỉnh chương trình manual đúng không chữ chỉnh chương trình manual những cái cặp cái set 10 phút đi bộ level 4 độ dốc 15 bây giờ tôi tôi không làm khó đúng không tôi không làm khó cho tốc độ mà tôi tôi phích một cái tốc độ lại xong tôi chỉnh độ dốc hiểu chưa bạn làm bài test đi một cái mà đi bộ level 4 thôi đừng đi nhiều yếu nữa đi level 3 cũng được nữa chỉnh độ dốc 5 10 15 rất là do mod đúng không bạn cứ nghĩ đi bạn nói là không đốt mỡ đúng không tao nói cho bạn nghe giờ cái đùi nè kêu xa chưa ờ nhìn nó như đuôi heo vậy đó mà nhìn cái đùi nè hai cái đùi của bạn là cơ nó muốn hết người rồi mà khi bạn đi á là nguyên cái đống cơ này hả ôi cơ ghê lắm mà tại chẳng qua nó trắng mà không thấy thôi không đi nè đó, cơ ngựa nè đi nè hoạt động nè về đó nhất là đi massage nhóm em là chơi bài nè ấn đi dầu thả dầu liêu vô ha để ấn cái xong rồi dây dây dây dây hai đầu cơ ha miết miết vô hang dứt xong cái nó chơi bài vuốt nó nằm nè vuốt tới đây thôi nha tới đây thôi nha trời ơi má cái chừng nó đi không nổi luôn đừng tưởng đâu là độ dốc không quan trọng mấy ai hiểu được độ dốc đúng không nhưng mà bây giờ á nãy nói rồi tốc độ thời gian và độ dốc nó sẽ làm cho các bạn có một công thức tập luyện thể dục đi bộ cho riêng mình để chúng ta làm gì để chúng ta điều chỉnh cái manual đó. trong những chương trình có chương trình quan trọng là manual thì anh nói những kiến thức này ra để cho các em điều chỉnh manual vậy thì giờ manual giờ hồi giờ nghe như Nguyễn nói đi uh, à, đi bộ 3 phút đốt mở em chơi 45 phút luôn hôm nay rảnh mà coi hiệp uh, C1 nữa nha Ồ, để dưới hình đằng kia khi khiêng máy chạy bộ ra đồ quá xa này Messi đi hả ta Messi đi Suarez đi luôn thôi thôi chuyển qua coi uh, Man City đi rồi bật Man City lên đá ở ờ, Man City đá với Manchester vô thôi trong thời gian này giờ bụng bự quá đi bộ rồi nghe lời như Nguyễn rồi vô chỉnh kịch kịch hiệp 45 phút vô nhấn manual kịch kịch 45 phút bây giờ đi chậm thôi à, level 3 thôi tôi level 3 rồi dốc 5 đi đi đi đi xong rồi chạy đi đi đi đi má giữa chừng mệt quá nhấn cạch cạch cạch cạch cạch cạch xuống level 1 đi đi đi đi đi hồi chán quá xong rồi nhấn lại level 3 kịch kịch xong bên đây cạch cạch cạch cạch cho thấp xuống cạch cạch cạch cạch cạch cái tay bên đây là là là là, là đồ dốc cái tao đây tốc độ không nhớ chứ ông nội cạch cạch rồi ô bây giờ, ê bao con bao con mình bao con cách đây 10 năm rồi ông ơi nha đó xong rồi em em em à, nướng anh không mật em ra, ra tập bộ tới đi bộ buồn miệng quá đúng không mà tập sim nó giống như là cái trò chơi vậy đó nhưng mà khi chúng ta chơi thì cường độ phải đủ dài bạn hiểu tôi nói không chứ mà không có nào mà tập 45 phút mà tập trung căng dây đàn á đó. đó chưa mấy phút rồi một phút hả hai phút má 3 phút 4 phút 45 phút không bao khùng nào vậy đó ông ơi đúng không bạn phải hiểu rằng á tập gym á cái cường độ dài á là chúng ta nói chuyện nói chuyện với bạn bè nói chuyện với người thân phone hay facetime với gái hay làm cái quỷ gì đó nói chung là vừa tập vừa làm chúng ta đang làm một gì đó chúng ta phải tập cường độ dài còn không á thì tập cường độ ngắn rồi ok tiếp nói về cường độ ngắn 10 phút tôi tôi cho bạn biết những cái khung tốc độ cường độ ngắn 10 phút 10, 10 phút về chỉnh sao cho nó phê 10 phút nè đầu tiên á có hai cách bạn để cho cái level uh, fit cái cái, cái cái cái cái cái tốc độ nó lên nhưng mà cái độ dốc nó xuống độ dốc cho bạn không không trên độ dốc chạy level 10 bạn chạy level 10 tôi nói thiệt các bạn bạn chạy level 10 được là bạn cũng khá lắm rồi đó 10 phút nha 10 phút 10 phút level 10 cô làm không nổi thì đầu hàng chơi khác game này khó quá còn không á thì đi bộ dốc 10 phút đi bộ ờ, level 10 ủa lộn không phải level 10 độ dốc 10 mà level chừng 5 thôi level chừng 5 thôi còn level 7 thì không nổi đâu đó là những cái bài test trong vòng 10 phút thiếu nó bạn tập không đủ là dài thì bạn phải tập đủ mệt đúng không cái cảm giác mà nó nhồi nhồi nhồi nhồi nhồi nhồi nhồi nhồi trong bài cardio mà những giây về cuối á đó là cảm giác ăn tiền Đúng, ông tập ông hít, hít sâu thở đều à hít thở nữa tập là gì không cần phải nó làm gì đúng không tập nè đi đó là đang chạy nó còn không mũi không cũng được chứ giờ nó làm gì không được ngạt mũi tập được đó tập thở còn đi bộ bình thường thôi đó. đó nên những cái chương trình kia thường là tôi không giới thiệu các bạn tại vì sao tại những chương trình kia là những chương trình bằng tập để bạn vào đời thôi bạn vào đời rồi thì bạn cũng bỏ bạn như cách mà bạn bỏ bộ sinh viên của bạn thôi đúng không những cái mối tình học trò là những mối tình vào đời thôi thấy không nó những chương trình kia là những chương trình nó vào đời khi bạn tập thì bạn muốn leo lên một cái level nó cao hơn thì bạn phải có những chương trình cho riêng mình và những cái cách tập cho riêng mình theo từng buổi tập đó thì bây giờ thông qua chương trình manual đó bạn điều chỉnh ba thông số sau đây thứ nhất thời gian thứ hai độ dốc và thứ ba tốc độ để các bạn có những cái trải nghiệm cho riêng mình tất nhiên ở trong chương trình cardio bạn vẫn có thể tập h 2 t bằng tay bằng tay nhưng mà cái đó là cái mà cùi không nói tập phải tập bằng lập trình chúng tập bằng tay thì bây giờ tiếp theo mà phải hiểu được cái đồ thị ở trên cái màn hình cardio nó sẽ có những cái đồ thị đó một cái đồ thị nó có 15 cây nó 15 cây 20 cây tùy mãi tùy chuyện đó không đó thì một cái đồ thị nó thấp tức là cái lúc đó đó là tốc độ nó thấp cái đồ thị nó cao đó là tốc độ nó cao thì khi mà Di giới thiệu các bạn về chương trình của các đồ thị đó đó thì là qua chương trình xịn rồi đó thì lúc đó là là là là là, là qua những cái chương trình khó hơn còn trong cái video này á thì duy chỉ nói các bạn tập cái chương trình manual chương trình chỉnh tay manual đó đầu tiên chỉnh thời gian xong đó rồi là chạy ra nó bước ra chạy lên vòng một á rồi từ đó mình chỉnh bằng bằng nút kịch kịch hoặc nút này đó hoặc nút tay bấm hoặc nút này hoặc có lúc mà cầm điện thoại chỉnh lên đây luôn đó không đó, thì các em các em media cứ uh, minh họa cho các bạn hiểu về chương trình manual nha kiếm nhỏ hot girl mông to nào đó quay lại đi rồi cảm ơn các bạn theo dõi video bye bye mai mốt chi tiết.